Rồi cái đàn này sẽ đi Thủ Đức nha mọi người Em đã quấn xong rồi Đây là bạn Hiếu Đây là chú Thanh Và đằng kia là chú Shipping của tiệm đàn Hoàng Piano Chú Thanh là chuyên chở đàn ngọc răng đi giao Ngoài công việc là chạy xe ôm Và công việc khác nữa là nhân viên ưu tú nhất tại shop Hoàng Piano chuyên giao đàn Ở đây là ai cũng đa tài đa nghệ hết Chú kia ngoài việc là chạy shipping giao đàn Còn là một diễn viên à, những bộ phim mà bạch tuyết và bảy chú lùn là không thể thiếu chú ấy chú ấy chuyên đóng những bộ phim một trong những chú lùn nổi tiếng trong phim hoạt hình bạch tuyết và đây là sức mạnh thật sự của chú ấy các bạn thấy đó rất mạnh đừng khinh thường chú lùn lù khù mà dắt cái lưu chạy là chú ấy đấy các bạn